tháng bạn nữ ấy là lớn hơn em 2 tuổi ừ. là gia đình bạn nữ là mong là cưới hỏi là em ra mắt bên nhà nữ rồi ừ. rồi tối hôm đó thì uh, em mời bạn nữ vào ra mắt cha mẹ em mẹ em thì đồng ý nhưng mà bà em thì chưa đồng ý làm công việc gì dạ công việc của em là đầu bếp ạ đầu bếp dạ. à em làm bếp chính hay bếp phụ dạ em làm bếp chính bếp chính luôn nấu được những món gì dạ em chủ yếu là bán về à, điểm tâm sáng với cơm trưa văn phòng à vậy là không có sợ đói rồi nha cưng nắm bắt cơ hội này liền Dạ Rồi em tên gì ở đâu? Dạ em tên là Nguyễn Hoài Hưng Năm nay là 29 tuổi 29 tuổi Quê thì ở Đắk Lắk Và giờ đang làm việc tại Bình Dương Mình đang làm công việc gì em? Dạ em là nhân viên in chữ của công ty Đài Loan in chữ in chữ ốc vít ừ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em ấy là không có biết nhậu nấu ăn cũng khá là cuồng mẹ em là một đầu bếp ồ oh, trùng hợp quá hai mẹ con ha mẹ chồng nàng dâu ai cũng nấu ăn ngon hết à, em thì không la ca đấy đó làm việc thì rất là chăm chú tâm vào công việc của mình làm còn những điểm yếu thì chỉ có cái là mình đang không hút thuốc có hút thuốc dạ anh ơi anh em không thích người hút thuốc anh có thể bỏ được không ạ anh đang dầm chân rồi à giảm dần thôi chứ bỏ cũng khó lắm nhưng mà nếu mà em làm làm anh ấy bỏ được là em hay vâng vậy em sẽ cố gắng làm anh bỏ được thuốc nhá à. cảm ơn em trước ạ điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ về điểm mạnh của em thì em biết em là một người tự lập em biết sắp xếp công việc rồi à, cũng vui vẻ hòa đồng nấu ăn ngon điểm yếu dạ điểm yếu của em là em à, cũng hay quên em có cái sở thích gì đặc biệt không em em thích ngửi mùi xăng gì em thích người mùi xanh xe máy em không có à, đúng rồi em, đều... em cũng vậy dạ. thích ngửi mùi xanh. thích mà cũng quái lạ mà cũng giống nhau nữa rồi tình trường thì sao thì uh, em trải qua thì hai mối tình chính cái chính cuối cùng nè bao lâu rồi cái cuối cùng thì uh, cách đây cũng được 4 năm rồi quen được 8 tháng bằng nữ ấy là lớn hơn em 2 tuổi ừ. là gia đình bằng nữ là mong cưới hỏi là em ra mắt bên nhà nữ rồi ừ. rồi tối hôm đó thì uh, em mời bạn nữ vào ra mắt cha mẹ em mẹ em thì đồng ý nhưng mà bà em thì chưa đồng ý tại sao tại hồi đó em mới 25 tuổi à à em còn trẻ Nói chưa... chưa đồng ý là tại em còn trẻ chứ không phải là chưa đồng ý cô đó dạ từ đồng rồi cô ấy buông rồi cô ấy từ tránh em luôn từ né tránh còn em dạ về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết Trời ơi, sao bữa nay chương trình nhiều cô gái trẻ đẹp mà Ê, sao vậy? Lý do? Tại tác tại ta chạy do công việc á Công việc của em thì làm đầu bếp như chị biết rồi đó Em chiếm khá nhiều thời gian cho công việc mà em cũng ham làm nữa Với lại trong môi trường làm việc thì nó cũng ít bạn nam mà hầu như nếu có thì cũng là có gia đình hết rồi Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì ờ, cao hơn em, cao tầm 1m63 độ lên 1m63 độ lên mập mập một chút thì càng tốt tại vì em ốm <laughs> có cái gì không thích không dạ em không có thích nhậu nhẹt bên đây không có nhậu nhẹt chỉ dạ. có hút thuốc thôi không thích bạn nam và gia trưởng có gia trưởng không em dạ em có hơi chút nóng tính nhưng có gia trưởng nóng tính chứ không có gia trưởng tại uh, ờ, gọn gàng sạch sẽ rồi còn em em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào dạ, thì em mong muốn đó là kiếm một người bạn gái hơi khỏe mạnh một chút hơi uống một chút hơi uống một chút Hơi uống một chút Hơi uống một chút Để khi mà mình về nuôi hơn à, dạ. Không uống có được không anh? Rồi hai người lo cho nhau rồi cho ao nhau ăn cứ nấu đồ ăn cho nhau ăn riết thì ú thôi nhưng mà em có mạnh khỏe không sao thấy em bên đây thích bạn trai phải một năm không bình một lần không năm bình một lần không bệnh trước đây em làm gì dạ trước đây thì uh, em làm nhiều em đi bộ đội hai năm về trước đó à. rồi mới đi học dưới cần thơ là học giáo dục không gì học sư phạm thể chất sư phạm thể chất là viên gì? dạy thể dục thể thao á vậy cái tướng này thể dục thể thao đấy hả chạy khỏe lắm ạ ừ, ro ro vậy chứ ghê cướp lắm nha mấy thằng to mấy thằng to nè em hết mà mấy thằng to là né hết bảo vệ em được đó dạ. thôi bây giờ vậy chị sẽ mở kéo mở cửa trái tim ra để hai bạn trực tiếp nhìn nhau trò chuyện với nhau cho nó dễ xin mời chúng ta hãy bắt đầu chiêm ngưỡng dung nhan của nhau ten ten ten ten tên là ờ. thằng tên hôm nay á thì nói trong lúc đi làm về đi làm đêm về 12 tiếng là đi về rồi quên hết quên cả ăn sáng luôn rồi bối rối quá rồi quên cả ông cậu to ở nhà rồi quên cả uh, ờ, blog của anh biết luôn thế ờ. nên là không có quên ăn thật không có quên ăn thật nhưng mà quên ăn thì chết tối mất dạ. tặng em dạ rồi em cảm ơn anh nhá dễ thương quá <laughs> rồi bây giờ mình à, thấy mặt nhau rồi ha em cảm nhận như thế nào có giống nãy gì nãy giờ em tiên đoán không giống được bao nhiêu phần trăm chắc có khoảng 60 phần trăm em nghĩ là anh ấy sẽ mập mạp hơn chị đã nói rồi rồi rồi mà nhưng dạ. mà khỏe lắm á đặc <laughs> công á, lính bộ đội đó dạ em thấy anh ấy cũng khá là hiền rồi bên đây cảm nhận chúng ờ, những gì mình tưởng tượng nãy giờ không chúng được nhiêu phần trăm nghe em nghe nói hơi ú mình có ú mà vậy có ú không dạ em bắt chạy được à vậy là vậy vừa đó phải không dạ. bây giờ thì nhà hàng sẽ mời các bạn lựa chọn những món ăn thật là ngon xin mời hai bạn chọn món ăn đây là những món ờ, cơm cà ri rất là ngon theo kiểu nhật bản em thì cà ri nấm cà ri nấm rồi bạn gái em cũng thích cà ri nấm ôi trời ơi rồi đây một sự trùng hợp nữa hai cà ri nấm rồi tiếp tục trong thời gian chờ đợi đồ ăn này mình sẽ tiếp tục yeah. trò dạ. chuyện về ờ, tình yêu đi hôn nhân đi bản thân em ấy dạ. thì uh, em lên chương trình này em đã xác định là kết hôn hay chưa hay là phải đợi hai ba năm nữa Dạ, em nghĩ là thời gian kết hôn thì không quan trọng, quan trọng là khi chúng ta mà tìm hiểu đủ lớn, tìm hiểu nhau kỹ càng rồi thì bọn em có thể tiến tới hôn nhân được. Tại vì à, anh cũng tìm hiểu được nhiều mối tình rồi, dạ. nhưng mà khi mình đặt vấn đề á dạ. là cưới xin á thì người ta lại không có mong muốn điều đó. Dạ, vậy là anh muốn kết hôn luôn ạ? À? à vì năm nay là anh nghe mùa đông năm nay lạnh lắm. Dạ. <laughs> khi bạn gái mình buồn thì em làm gì để cho bạn gái mình vui đã thương rồi á thì em làm cái gì cũng thấy nó vui cả nhưng mà lúc em làm gì đó cho người ta giận thì làm sao mình để mình làm cho người ta ngu giận làm sao để người ta em hay kể những câu chuyện nó làm với đi những cái mâu thuẫn đó hay là em làm những cái gương mặt mà nó xấu xí đi em đi làm đêm về rồi bây giờ nguyên ngày này không có ngủ này lên đây hơi rối bối rối thì cái mặt em giờ giống đưa rồi đâu vậy em làm sao xấu xí cho cô ấy được cười rồi, nữa anh làm thử cho em coi <laughs> Trời Chàng trai này khá thú vị đó Bây giờ Tường mời hai bạn chúng ta sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon miệng tại nhà hàng à, Và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau ha Chị Tường sẽ né ra ngoài để cho các bạn trò chuyện cho tự nhiên Nhưng mà ít phút thôi nha Cảm nhận đồ ăn có ngon hay không Trò chuyện với nhau và chị Tường sẽ quay lại Dạ Rồi nấm Nấm Thơm quá Xin mời hai bạn mình đã ăn món ăn của Nhật Bản ờ, mà cà ri cơm cà ri là lần nào chưa? ăn dạ. đi ăn đi em ăn ăn tự nhiên tự em nhiên chưa chưa thì ăn thử đi xem Đâu. món ăn này coi như thế nào dạ sao mùi vị sao em đầu bếp đầu bếp chính em thấy khó lắm ngon vị rất là đậm đà đậm đà dạ. đây ăn miếng thử miếng rồi trời ơi ông ăn nhỏ nhẹ quá ăn như phụ nữ vậy ăn mạnh bạo lên nó mềm mịn nè mềm mịn rất là ngon chúc hai bạn có một bữa ăn thật là ngon miệng và tâm sự với nhau tìm hiểu nhau đi rồi chúng ta cũng quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không anh thấy không gian ở đây như thế nào ạ? À? Ngồi ở ngoài kia nó lạnh lắm Mà vào đây thì nó ấm áp hơn nhiều yeah. Dạ. Anh ăn anh cảm nhận mùi vị nó như thế nào ạ? À? Anh là chuyên về nấu về những món Huế Những món này thiệt là lạ miệng Dạ, em có nấu cà ri về nhưng mà cà ri theo hướng mà cổ Việt đó Còn cà ri Nhật thì em chưa chưa được thưởng thức Mà khi mình bỏ vào miếng nó mềm mình nhỉ? Dạ, đúng rồi Anh có ăn được trứng vịt lộn không ạ? Trứng vịt lộn thì hồi nào mẹ cũng đi chợ mua về hết á Nhưng mà ăn một cái là ngán rồi Không có ăn được nhiều Và em thì em không ăn được trứng vịt lộn Ôi, dạ. vậy là hợp lý với ăn luôn rồi Vậy là sau này em không ăn, anh cũng sẽ không ăn ạ à? Mà em ăn được hải sản không? Dạ, em cũng không ăn được hải sản luôn Em là đầu bếp nhưng có rất nhiều thứ em không ăn được <laughs> Anh không ăn được hải sản luôn Dạ Ngon không? Cơm ngon không? Dạ ngon lắm chị ơi Bây giờ à, sau khi nãy chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt rồi Mình có thay đổi cái quan điểm gì không? Ví dụ như là bây giờ là hẹn hò nè Một ngày, à, một tuần được mấy lần? Dạ, một tuần thì anh có thể xuống cho em được mấy lần ạ? À? Một tuần em cứ giấc mơ giống như anh đi cả ngày đi dạ. Mà buổi tối thì em rành Em gọi anh, anh tới dạ còn mà anh đi ca đêm là ban ngày anh ngủ mất rồi chỉ có chủ nhật anh rảnh thôi dạ đó, em gọi hôm chủ nhật lên gọi giờ nào anh cũng có mặt <laughs> dạ cảm ơn anh có nhiều trò vặt giúp bạn ờ, gái cười vui em có ờ, tài lẻ gì nữa không tài lẻ thì em cũng có gì nhiều lắm nhưng à. bản thân em thì em có những cái từ về của bản thân riêng ví dụ hồi trước em đi bộ đội ra thì bản thân em thì nó có những cái kỹ, kỹ năng cơ bản rồi em học về chuyên về cái nhị khúc nhị khúc dạ <laughs> vậy đó hả diêu diêu diêu diêu diêu thôi vậy cũng được rồi được rồi bây giờ à, vô cái chuyện tình cảm để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau thì bây giờ nè giây phút quan trọng nè cái nút bấm này rất là thiêng liêng nha bấm nút chị tường nhắc lại là để hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân không phải bấm nút để mà chỉ kết bạn nói chuyện vu vơ chơi vui là không phải rất nhiều người theo dõi chúng ta vậy bây giờ trước khi đến cái thời khắc quan trọng này hai bạn có cùng muốn nói điều gì với nhau nữa hay không mỗi người một câu nữa thôi rồi chúng ta quyết định bây giờ thì anh và em gặp đại thì cũng là cái duyên rồi thì chỉ cần có một cái cơ hội mình tạo cho nhau nữa thôi thì à, em có đồng ý uhm, hai đó mình lại để ăn thêm một lần nữa không cái đó trả lời một chút xíu bấm bấm nút là trả lời nói cảm xúc của mình chứ không có hỏi người ta dạ yeah cảm xúc của em lúc đầu gặp bạn nữ ấy thấy bạn nữ cười em rất dễ thương dạ cảm ơn anh giọng nói cũng dễ thương nữa mà thấy có thịt có da là thích rồi còn em dạ em cảm thấy anh ấy rất là hài hước rất là chân thành em nghĩ là đây là một người mà em có thể tin tưởng được em có một món quà tinh thần gì tặng cho bạn ấy không nãy giờ nghe toàn võ thuật cô kiết không thấy anh có thể hát tặng em một bài Đúng được không rồi. anh rồi hát đi em đây à và hôm nay ánh mắt ta trao nhau lần đầu nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh phải làm sao cho quen đi bao nhớ thương về em phải làm sao cho cho gì bị đẹp rồi à hết tới em hết mực dạ vâng vậy thì em cũng xin hát lại một đoạn thôi ạ dạ nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à anh hãy ở đó cầm hoa em sẽ lao đến anh như một cơn gió nếu tình yêu là mỗi giọt mưa em sẽ gửi anh cả mưa rào nếu tình yêu chỉ là một người Thì em sẽ gửi em cho anh Dạ, anh cảm ơn ạ Hát rồi, tỏ tình rồi, trò chuyện rồi Ăn với nhau một bữa ăn vui vẻ rồi Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm Và như chị Tường chia sẻ, cái nút bấm này rất quan trọng Bấm bằng trái tim của mình Bấm nút là hẹn hò tìm hiểu yêu thương nhau chăm sóc nhau để tiến tới hôn nhân chứ không phải bấm nút rồi thôi không thích không bấm không vì bất cứ một lý do gì cả nhắm mắt lại cảm nhận lại giây phút chúng ta trò chuyện từ nãy đến giờ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian có bấm không em có bấm không bấm mà sao nó chưa vô người ta bấm vô em bấm không vô bấm nhẹ quá học võ học đồ đặc công bộ đội mà mà bấm nhẹ quá tại cái nghi nó nhạy cảm với trái tim của mình vậy đó rồi xin mời hai bạn và bây giờ hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên rồi anh xin phép em cảm nhận như thế nào <laughs> em nghĩ các anh run lắm run lắm không run chứ có tình cảm có cảm xúc thì mình mới run kính thưa quý vị như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi họ đều đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo cho chúng tôi và quý vị cũng hãy cứ mạnh dạn đăng ký